Hệ sinh thái VNEdu. mến chào các em học sinh đến với video hướng dẫn học và thi trên nền tảng trực tuyến VNEdu LMS. Với nội dung Hướng dẫn học sinh học online ứng dụng Google Meet. Tại trang chủ Google Chrome, chọn Gmail đăng ký học online, nếu chưa thấy cửa sổ Gmail cá nhân, chọn thêm cửa sổ. Chọn đăng nhập nhập tài khoản đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm. Mật khẩu đã cài đặt. Sau đó, tại thanh trình duyệt, truy cập vào website lms.vnedu.vn. Đăng nhập vào hệ thống. Chọn đăng nhập bằng tài khoản VNEdu. Sau đó nhập tài khoản và mật khẩu đã được cấp. Đăng nhập vào hệ thống học sinh đổi mật khẩu hệ thống cung cấp trước khi tham gia học. Tại trang chủ, chọn lịch học. Khi lớp học đang trong thời gian diễn ra, tiết học sáng lên. Học sinh chọn tham gia phòng học ảo, bắt đầu vào học. Hoặc chọn khóa học của tôi, nếu học sinh không vào lớp theo thời khóa biểu trực tuyến. Chọn phòng học. Chọn vào học. Chọn phòng học online. Vào phòng học trực tuyến. Chọn yêu cầu tham gia. Học sinh tham gia phòng học online thành công. Để ôn tập kiến thức và làm bài tập theo thầy cô hướng dẫn, mời các em xem hướng dẫn dành cho học sinh học trực tuyến nhé. Cảm ơn quý phụ huynh cùng các em học sinh đã xem hướng dẫn hệ thống học và thi trực tuyến, sản phẩm thuộc hệ sinh thái giáo dục do VNPT cung cấp. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.